Những đứa trẻ ngay từ năm 1966 đã đưa ra tiên tri chính xác cho thời nay. Chúng là ai? Năm 1966, đài truyền hình BBC đã phỏng vấn một số trẻ em với chủ đề Trong mắt cháu, thế giới tương lai sau này năm 2000 sẽ như thế nào? Ngày nay, xem lại những câu trả lời của chúng, người ta kinh ngạc vì chúng chính xác như những lời tiên tri. Sau đây là các câu trả lời của những đứa trẻ Cháu không mong được sống trong thời đại đó của 50 năm sau. Một kẻ điên rồ nào đó sẽ lấy được bom nguyên tử và phá hủy hoàn toàn thế giới. Cháu nghĩ rằng tương lai sẽ rất nhàm chán. Cháu nghĩ rằng tương lai sẽ rất u ám. Cháu không nghĩ điều này sẽ tốt. Điều khiến người ta không tưởng tượng nổi là những câu trả lời của các em khi đối diện với ống kính máy quay của BBC vào 56 năm trước thì tới hôm nay, vào 56 năm sau, nó giống như quỷ thần xui khiến một số đã hoàn toàn xảy ra và một số đang dần thành sự thật. Vậy những đứa trẻ này là ai? Làm thế nào chúng có thể dự đoán đúng về tương lai 56 năm sau, chính là ngày hôm nay? Ngược dòng thời gian quay về một ngày vào năm 1966, chương trình Tomorrow's World của đài truyền hình BBC đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc đáo với học sinh khoa Roden và Chippenham của trường Marburg College các học sinh được yêu cầu dự đoán cuộc sống vào năm 2000 sẽ như thế nào. Sau cuộc phỏng vấn, các phóng viên đã biên tập bài phỏng vấn và phát sóng bộ phim tài liệu vào ngày 28 tháng 12 năm 1966. Đến năm 2019, một số kênh truyền thông đã tìm ra bộ phim tài liệu cũ của BBC này và lấy phần dự đoán về thế giới ngày mai, biên tập thành đoạn phim dài khoảng 6 phút, đăng lên trên mạng. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước những dự đoán chính xác của những học sinh này. Vì vậy, video này đã nhanh chóng lan truyền trên Internet, tạo ra rất nhiều những phân tích, bình luận sôi nổi giữa các cư dân mạng phương Tây. Những dự đoán này thực sự gây sợ gai ốc hơn là gây sốc, bởi vì tình trạng của thế giới nhân loại ngày nay dường như đều được những đứa trẻ này nói ra, hầu hết từ 56 năm trước. Từ bộ phim tài liệu, chúng ta có thể thấy những đứa trẻ này không có gì đặc biệt so với những trẻ thông thường. Vậy câu hỏi đặt ra là những đứa trẻ này là ai? Chúng dựa vào điều gì mà có thể dự đoán tình hình của nhiều thập kỷ sau? Điện khí hóa tự dưỡng và sinh vật biến đổi gen Trong những đứa trẻ tham gia phỏng vấn của chương trình, một trong những dự đoán chính xác nhất là của một cậu bé. Cậu nói, cừu, bò và gia súc đều bị nhốt trong pháo đài Chúng không được ăn cỏ trên đồng cỏ và bị nhốt chung trong nhà máy. Đây là một dự đoán rất chân thực và chính xác. Một cư dân mạng phương Tây nói về việc động vật bị đẩy vào các tòa nhà và câu chuyện nuôi nhốt nhân tạo là quá thực và quá đáng buồn. Dự đoán này không phải là dự đoán bừa của một đứa trẻ. Trên thực tế, tuần báo Nông dân của Anh từng đưa tin rằng các trang trại công nghiệp hóa đã có từ những năm 1960. Ngày nay, một trang trại công nghiệp hóa tự nuôi gà có thể đạt được tới hơn vài chục ngàn con. Tới ngày nay, tức là sau năm 2000, theo báo Guardian của Anh, từ năm 2011 đến năm 2017, các trang trại công nghiệp hóa cỡ lớn tăng 26%, trong đó có ít nhất 40.000 con gà và 2.000 con lợn hoặc 750 con lợn nái. Một cư dân mạng phương Tây khác nói, đúng như những đứa trẻ này nói, các nhà tư bản của những năm 1960 háo hức ghi lại cách họ đã phá hủy thế giới. Biến đổi gen đã trở thành tiêu chuẩn thông thường đối với thực phẩm ngày nay, mặc dù không phải ai cũng tham gia. Nhưng theo nền tảng dữ liệu toàn cầu Statista, tính đến năm 2018, người tiêu dùng Hoa Kỳ mới bắt đầu tránh sử dụng thực phẩm biến đổi gen, với lý do chính là vì lo lắng cho sức khỏe. Có thể thấy rằng, những đứa trẻ từ năm 56 năm trước đã có một tầm nhìn xa đáng kinh ngạc về sự trỗi dậy và mối bận tâm đối với nền công nghiệp và công nghệ điện khí hóa trong tương lai. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là chiến tranh nổ ra ngày hôm nay và nguy cơ hủy diệt của một cuộc chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra cũng nằm trong dự đoán của bọn trẻ. Chiến tranh hạt nhân, khí hậu cực đoan, dân số Đứa trẻ đầu tiên nói về chiến tranh hạt nhân là một cậu bé có khuôn mặt tròn. Cậu ấy nói, được rồi, Tất cả những quả bom nguyên tử này sẽ được ném xuống xung quanh một địa điểm và một địa điểm sẽ gần trung tâm thành phố. Nó giống như làm nổ tung một miệng núi lửa lớn khổng lồ, cả thế giới sẽ tan chảy. Thế giới sẽ trở thành một quả bom nguyên tử khổng lồ, giống như một vụ nổ siêu tân tinh. Một cậu bé có khuôn mặt dài tiếp tục nói, một kẻ điên rồ nào đó sẽ lấy được bom nguyên tử và sau đó sẽ hủy diệt hoàn toàn thế giới, làm nổ tung thế giới tới mức không còn gì sót lại một cô gái với mái tóc ngắn nói Chúng ta không thể ngăn cản được, sẽ có nhiều người hơn nữa sở hữu bom nguyên tử. Một ngày nào đó sẽ có người sử dụng nó. Một cậu bé với mái tóc xoăn nói rằng tất cả các vệ tinh được tạo ra sẽ phóng lên bầu trời. Một số thứ sẽ có tác động đến khí hậu, mực nước biển sẽ dâng cao, nó có thể bao phủ nước Anh và sẽ chỉ còn lại một số hòn đảo ở Vương quốc Anh. Ví dụ, chỉ còn lại Ca nguyên và Scotland một số quận đồi lớn ở Anh và Wales. Nước Anh sẽ không bị nuốt chửng một số nơi cao hơn mực nước biển nhiều, nhưng mực nước biển có thể tăng khoảng 500 đến 600 feet. Cô gái có mái tóc vàng thắt bím nói tiếp về tác động của thời tiết cực đoan. Cô ấy nói, vì mặt trời có thể đốt cháy tất cả nên sẽ có một thời kỳ đóng băng và một tảng băng sẽ di chuyển từ Bắc Cực đến bao phủ toàn bộ hành tinh và sẽ có một kỷ băng hà khác Cô ấy cũng dự đoán về dân số quá đông và chiến tranh. Cô nói, dân số sẽ trở nên cực kỳ dày đặc và sẽ xảy ra chiến tranh, các vụ nổ hạt nhân. Sẽ có quá nhiều bức xạ trên trái đất và nhiệt độ sẽ cực kỳ cao. Con người không thể tồn tại và sẽ không có sự sống trên trái đất trong tương lai. Tiếp theo, một cậu bé nói, trong tương lai sẽ có tự động hóa, vì thế mọi người sẽ thất nghiệp, dân số quá đông. Cháu nghĩ phải áp dụng một số biện pháp với điều này – nếu cháu không thể trở thành một nhà sinh vật học và làm điều gì đó về vấn đề dân số thì việc giảm bớt vấn đề này là điều cháu muốn làm mặc dù cháu chưa biết làm thế nào một cô gái để tóc mái nói trong tương lai mọi người sẽ không thể sống trong những ngôi nhà bình thường bởi vì nó sẽ chiếm quá nhiều không gian họ sẽ phải sống trong những căn hộ từng cái chồng lên nhau những ngôi nhà này sẽ khá nhỏ và đông đúc hiện tại chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra. Tình hình ở eo biển Đài Loan thậm chí còn sắp xảy ra chiến tranh hơn. Có người còn cho rằng chiến tranh Nga-Ukraine đã mở màn cho chiến tranh thế giới thứ ba. Nó thực sự đáng sợ. Nếu chiến tranh eo biển Đài Loan nổ ra, chiến tranh thế giới thứ ba thực sự sẽ đến. Dù đây đều là những mối đe dọa thực sự có thể nhìn thấy đối với nhân loại, còn có một mối đe dọa khác đối với nhân loại, mặc dù nó có thể được nhìn thấy nhưng khó nhận ra robot thống trị thế giới. Cậu bé nói về dân số thất nghiệp đã nói về tự động hóa trong tương lai sẽ khiến một số lượng lớn người thất nghiệp. Cậu bé tiên đoán về việc trồng trọt bằng điện khí hóa cho biết rằng do sự ra đời của tự động hóa, con người trong tương lai sẽ trở thành một sự tồn tại thống kê dữ liệu, chứ không phải là sự tồn tại của người thật. Một cô gái với mái tóc vàng cho biết, cháu không có hy vọng đối với tương lai và tự động hóa cũng không tốt máy móc ở khắp mọi nơi và làm mọi thứ cho bạn, nó sẽ nhàm chán. Cô gái nói về bom nguyên tử ở trên nói rằng máy tính sẽ tiếp quản con người do máy tính và tự động hóa nên sau năm 2000 sẽ không có đủ việc làm. Công việc duy nhất còn lại dành cho các doanh nhân thông minh có thể sử dụng máy tính, những người khác sẽ thất nghiệp. Cuối cùng một cậu bé nói, cháu không mong muốn sống trong thời đại đó, nghĩa là vào 50 năm sau. Thế giới bây giờ đã trở nên thật đáng sợ nếu chưa nói đến 50 năm nữa sẽ như thế nào? Trước dự đoán của những đứa trẻ này, cư dân mạng phương Tây cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một cư dân mạng cho rằng những gì lũ trẻ dự đoán là chiếc ô tô bay, robot và Stalin của ngày hôm nay. Một cư dân mạng khác nói, những gì chúng nói đến là dân số quá đông, biến đổi khí hậu và chiến tranh hạt nhân. Một số cư dân mạng nói, tôi thực sự kinh hãi, một số điều trong đó chính xác đáng sợ. Vào năm 1960, những thanh thiếu niên này chỉ hơn 10 tuổi. Tại sao chúng lại có thể dự đoán tương lai chính xác đến đáng sợ như vậy? Số cuộc chúng là ai? Những linh hồn nguồn gốc ngoài trái đất Nhà thôi miên lượng tử người Mỹ Dolores Cannon là một nhà thôi miên lượng tử duy nhất trong lịch sử. Trong 44 năm làm về thôi miên của mình, bà đã làm rất nhiều trường hợp về thôi miên, trải qua vô số những điều thần kỳ. Từ những trường hợp thôi miên lượng tử này, mà đã có được câu trả lời cho nhiều bí ẩn chưa được giải đáp của nhân loại. Vì vậy, bà đã viết về những trường hợp này thành một cuốn sách và xuất bản nó. Một trong số đó là cuốn sách có tựa đề Ba làn sóng tình nguyện viên và trái đất mới. Cuốn sách này nói về việc trên thế giới này có nhiều người là thần tiên của thiên giới đã tình nguyện đầu thai chuyển sinh xuống trái đất tầng thấp. Họ có hai mục tiêu, một là thay đổi năng lượng của trái đất để tránh đại tai họa, hai là tăng cường năng lượng cho con người để chúng ta có thể đi lên chiều không gian tiếp theo với trái đất. Các vị thần của vũ trụ thượng giới này chia thành 3 làn sóng tình nguyện viên. Làn sóng tình nguyện viên đầu tiên đến trái đất chuyển sinh vào những năm 1940 đến đầu những năm 1950. Làn sóng tình nguyện thứ hai ra đời vào khoảng những năm 1980. Làn sóng tình nguyện viên thứ ba là những đứa trẻ mới, có rất nhiều người trong số đó hiện đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vào năm 1966, những đứa trẻ đưa ra dự đoán chính xác trong phim tài liệu của BBC đều ở độ tuổi 14 đến 16. Nếu dựa vào sự phân chia ba làn sóng trên, khi đảo ngược thời gian sinh của họ là vào khoảng đầu những năm 1950. Vậy chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán những đứa trẻ được BBC phỏng vấn đó có thể là những vị thần nhóm đầu tiên đầu thai xuống trần gian hạ giới. Nếu không, làm sao họ có thể có khả năng tiên đoán đáng kinh ngạc như vậy? Độ chính xác của lời tiên tri của họ thậm chí có thể sánh với các nhà tiên tri ngày nay.